Các bạn thân mến, <laughs> trong video ngày hôm nay thì à, Sơn lại à, giới thiệu để cho các bạn biết đến một à, con phố đi bộ Đó là con phố Kỳ Lừa các bạn ạ, ở thành phố Lạng Sơn à, Con phố này thì sẽ thường được người ta tổ chức vào mỗi buổi tối ngày thứ sáu các bạn nhé thì ở trong con phố này sẽ có những cái uh, kiểu như là cái mặt hàng mà uh, người ta bán về những cái đồ ăn uống này Thế sau đó là những cái mặt hàng à, bán kiểu quốc dạng kiểu du lịch ấy các bạn thì ờ, đi lên thành phố à, Lạng Sơn này thì à, các bạn đi lên đi vào tầm cuối tuần chúng ta có thể đi vào thứ năm thứ sáu và thứ bảy đấy thì chúng ta có thể đi chơi đi chơi phố đi bộ này phố đi bộ kỳ lừa thì nó cũng có rất là nhiều những cái món ẩm thực rất là ngon đặc biệt đó là đất xứ lạng thì có cái món vịt quay và lợn quay rồi các bạn ạ đây, ở à, dọc khu phố này thì à, Sơn quan sát thấy là rất là đông người Chủ yếu vẫn là các bạn trẻ và các à, cặp gia đình cho các con nhỏ đi chơi các bạn ạ Thực sự nếu mà buổi tối mà các bạn đi chơi ở phố đi bộ Kỳ Lừa này thì <laughs> các bạn sẽ được ngắm rất là nhiều trai xinh gái đẹp luôn <laughs> Đó, như các bạn thấy không? Rất là nhiều trai xinh gái đẹp à, Các bạn à, thanh niên nam nữ đi chơi à, buổi tối, đi bộ ở đây nói chung là rất là vui à, mình à, có bắt gặp à, một số các chị à, không biết là người đồng bào gì bây giờ sẽ ra hỏi thăm các chị một xíu à đây em à em chào chị nhá chị cho em hỏi một xíu là chị là người đồng bào gì vậy ạ à? À người lùng ạ à, Các bạn ạ à, Có chị mấy chị đây Đây như các bạn quan sát đây có mấy chị à, người lùng Có những bộ trang phục cũng à, khá là đặc biệt Và bây giờ sẽ hỏi thăm thêm chị ấy một xíu nữa À, chị gái ơi cho em hỏi là nhà chị có gần đây không? Nhà mình ấy có gần đây không? Nhà mình không gần đâu. Thế ạ. À, cách đây có xa không chị? 12 cây. Cách cách đây 12 cây. Dạ vâng. À tới là hôm nay là em thấy mọi người đi chơi đây có vẻ cũng rất là đông. À, thì là toàn anh em nhà mình thôi à hay là à, kiểu ờ, làng bản với nhau? À, nhiều dân tộc. <laughs> dân bản lắm. À thế ạ. À? à, thế là đi về đây chơi lâu chưa chị địa chị mới về hay là về lâu rồi lâu rồi chị 7 giờ đến đây à 7 giờ đã đến đây rồi à ôi em đúng là quan sát tới đâu cũng khá là nhiều uh, các chị chị em người lùng các bạn em cảm ơn chị nhá đây <laughs> như các bạn quan sát tới đây khá là nhiều uh, người đồng bào lùng họ đang uh, đi chơi uh, kiểu như là đi đi, đi chơi uh, phố đi bộ chợ đêm ấy các bạn <laughs> à, <laughs> Chào các chị nhé, Đây toàn người sinh nhỉ <laughs> Đây khá là đông các bạn nhá Khá là đông luôn Thực ra thì ờ, mình cũng đi quay rất là nhiều ở trên các vùng bản Nhưng ờ, đặc biệt đến ờ, đất xứ lạng này thì hôm nay thì mình được tiếp xúc với rất là nhiều người dân tộc Lùng các bạn ạ Còn bên này nữa Bên này cũng một số nữa đang à, kiểu mua kem hay mua gì ạ Ồ, oh, có mấy bạn gái xinh à Có khi uh, xem nào đang mua đồ chơi các bạn ạ đây khá đông khá nhiều có lẽ là chắc là mình sẽ đi sâu vào bên trong hơn à <laughs> đây có bạn gái ờ, hơi lé rồi thôi <laughs> ok à, có lẽ chắc sơn sẽ đi sâu vào bên trong nữa nhá đi sâu bên trong nữa xem là à, còn à, có bạn nào người lùng xinh xinh thì à, sơn sẽ à, hỏi thăm này nói chuyện một xíu các bạn ạ <laughs> Đấy là chợ đêm phố đêm rất là vui rồi tuyệt vời luôn thực sự là khi mà bắt đầu bước chân vào con phố này á thì à, cái cảm xúc của Sơn nó cũng à, rất là khó tả bởi vì à, thấy <laughs> khá là đông người mà chủ yếu thì vẫn là các bạn trẻ à và hai hai mấy mấy bạn này là đi <laughs> mấy bạn nhà có gần đây không à thế à thế là đi chơi không có bạn gái đi cùng à bạn gái để nhà bạn gái để nhà cho bạn gái là sợ bị bắt mất à? Cháu chưa có người yêu ạ. À. <laughs> à, ok. khi mà sơn quay từ trên cao xuống thì như các bạn quan sát thấy nó cũng rất là đẹp rất là tuyệt vời những cái ánh đèn và những người tham gia đi chơi vào buổi tối đi bộ mọi thứ ở đây thì như các bạn quan sát đấy rất là tuyệt vời luôn khi chúng ta đi bộ dọc những ờ, tuyến phố này thì chúng ta có thể là được thưởng thức những món ăn đồ nướng này các bạn này à, những món đồ nướng ờ, nói chung là nên cái đất xứ lạng thì ờ, đặc biệt là có với những cái món đồ nướng rất là ngon đây là lạp sườn nướng các bạn này đó, trông rất là hấp dẫn, tuyệt vời luôn. Như các bạn quan sát thấy đấy, dọc dọc theo một cái tuyến này toàn bộ là những cái đồ hàng ăn vặt và đồ uống. Rất là nhiều. Ui, thấy uh, có ba ba cái cây ờ, đây chắc là nước ép, ba cây nước ép này, trông rất là ngon. Cảm giác là một hồi mình đi bộ mà thấy ba cây nước ép như này mình cũng thấy là rất là thích, rất muốn uống rồi các bạn ạ. Đi bộ buổi tối ở đây cũng sướng rồi các bạn ạ <laughs> thực sự là rất là thú vị và đặc biệt thì ờ, sơn ngắm thấy rất nhiều cái xinh nha các bạn <laughs> đó mà như cái đoạn đầu như các bạn xem ấy gặp ờ, mấy cô gái người lùn nữa tuyệt vời rất là tuyệt vời luôn ở quanh khu vực bên này thì ờ, hàng quần áo mọi thứ cũng khá là nhiều à, lúc hồi đầu sơn đi vào đến khu vực đoạn này thì rất là đông người nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng ra về khá là nhiều rồi chắc bây giờ nó cũng hơi vắng rồi bắt gặp một cô gái người lùn các bạn ạ có khi là hỏi thăm chị một tí ôi em chào chị gái chị gái <laughs> chị gái cho em hỏi tí à, chị có ở gần đây không nhà mình nhé dạ, không ạ Trong, trong quê trong đấy nhà từ nhà chị à, ra đây có xa không dạ, có ạ 40 cây 40 cây cả ồ chị là người dân tộc lùng đúng không ừ. đấy thế à, chị hôm nay đi chơi là đi có một mình thôi à đi cùng các bạn nhưng mà các bạn đi xuống dưới lấy xe rồi à thế là bây giờ đang đang đi ra để đi về thôi à chị vâng. Thế là buổi tối hôm nay đi chị mình chỉ đi chơi hay là công việc gì thì mình tiện mình đi chơi? Đi chơi đấy ạ. À, chị có hay xuống ờ, phố đi bộ Kỳ Lừa này để đi uh, ờ, như có những cái buổi đi chơi như này không? Có. Cũng hay đi à? Thế hôm nay mình uh, đi cùng bạn bè thôi hay là đi cùng gia đình chị? Đi cùng bạn bè. Cùng bạn bè thôi à? Đấy à? Thế là bình thường một tháng thì chị uh, sẽ xuống đây đi bộ khoảng uh, bao nhiêu lần? 2 đến 3 lần. 2 đến 3 lần. Mà nhà cách đây là 40 cây số. Vâng. <laughs> Vâng, em cảm ơn chị à, Một chị gái người dân tộc Lùng các bạn ạ Rất là hay ờ, xuống ờ, khu vực ờ, phố Kỳ Lừa để đi bộ và đi tham quan vui chơi ở đây các bạn ạ Em cảm ơn chị gái nhá Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bạn ạ Chắc có lẽ là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây thôi Ngày mai thì Sơn sẽ làm một cái video quay về các món ăn đặc sản của đất xứ lạng các bạn nhé trong đó là không thể thiếu được món lợn quay và vịt quay Đó là một trong hai những cái món đặc sản rất là ngon, rất là đặc biệt của đất xứ lạng Thì uh, cái video này thì Sơn sẽ tạm thời xin à, được khép lại tại đây Sơn à, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi ủng hộ cho Sơn nhé Xin chào